30 và 912 đó lô cặp phải có cặp 3993 có 2992 và 7997 đặc biệt thì ra 6 tu rồi thì uh, ngày hôm nay thì là cũng là cái ngày khai xuân mình có uh, lên uh, cái Zalo các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay mình cũng đã khai xuân uh, cho các thành viên ở nhóm và ngày hôm nay thì về bờ rất là rực rỡ và các bạn đã leo lên đỉnh núi rồi với ba nháy lô các bạn nhé đây mình sẽ mở lại cái nhật ký Zalo cho các bạn xem thì ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn là 30 và 79 độc thủ lô VIP 30 Thì ngày hôm nay trời ơi rất là rực rỡ khi mà độc thủ lô VIP 30 Đã nổ hai nháy rồi và 79 nó cũng đã nổ Và ngày hôm nay chúng ta đã ăn trọn vẹn cả ba nháy lô các bạn nhé Ăn cả ba nháy lô Đấy với cái khởi đầu của năm mới rất là tưng bừng luôn Thì hy vọng là cái ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên của năm mới nó đã nổ tưng bừng như này Thì hy vọng là nó sẽ là cái khởi đầu của một cái năm mới à, Hy vọng là nó sẽ là à, lộc lá và sẽ là may mắn các bạn nhé đó thì à, các bạn mà đang bị loạn cầu bí số là bị xa bò thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình 0963 2361941 đây là số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình đấy à, đây còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần mà soi cầu chốt số cho ngày mai cho các bạn để các bạn tham khảo ở trên video thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 5 nhé cái dàn đề rút gọn thì mình sẽ có 88 55 282 484 868 898 55 151 353 575 và 595 Độc thủ đây sẽ là 5885 và bạch thủ VIP là 3663 các bạn nhé à, Thì trên đây mình à, đã soi cho các bạn cái cầu này khá là đẹp rồi Thì các bạn à, hãy à, trùng máu với mình Thích những con số gì các bạn chơi nhé mình cũng lưu ý với các bạn một chút đó là những cái con số ở trên này ấy mình đã cố gắng là soi cho các bạn những con số và những cái cầu kèo rất là đẹp rồi thì à, các bạn mà thích thì các bạn chơi nhé còn nếu mà không thì à, các bạn cũng có thể là tham khảo thôi bởi vì nó những con số ở trên đây thì nó cũng mang tính chất là tham khảo à, cái khả năng ở trên này nó là những con số rất là đẹp cho nên là có thể là nhiều người biết nhiều người chơi cũng có thể bị giam số ấy nó sẽ khó ra hơn thì à, các bạn muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn có thể liên hệ với zalo của mình 0963236194 thì à, mình sẽ gửi cho các các, các buổi chiều ấy thì mình sẽ gửi cho các bạn những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn và nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video khá là nhiều nhá đó còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc à, video tại đây à, chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhá. bạn nào chưa like và đăng ký kênh thì các bạn hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhá. chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye